đây chúng tôi à, tiến hành à, test máy một chức năng tải nghi vào đây cắm ổ khác đi cắm ổ ổ sau đi anh ổ sau đi đấy rồi đây nốt có bác khách đấy à, mua máy thì à, có chuối chúng tôi test thử cho bác xem luôn thì cũng như là bà con ở, à, ở xa đặt hàng chúng tôi sẽ ship đến tận nhà bà con cũng thể là cắm điện lên bỏ chuối vào test thử đấy y như thế này luôn đấy, sản phẩm ok mới nhận hàng hay ăn tiền đấy, là, đấy là máy một chức năng thái mịn motor một kỳ rưỡi đấy là motor một kỳ rưỡi thì ngoài ra có loại à, hai kỳ hai hoặc là những bà con sử dụng cả nuôi cả gà vịt lợn à, trâu bò dê thì đây là máy hai chức năng Đấy. Đấy, thì bác có nhu cầu mua máy thái chuối, thái mịn, thái chức năng thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh, địa chỉ số nhà 36, xóm bảng đường Cổ Điển na sáng tiếp trên Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm cảm ơn các bạn rất nhiều Chào mừng ờ, quý vị các bạn đến các video của điện máy Cường Linh thì hôm nay là 25 tháng 2 năm 2022 thì hiện nay nhu cầu sử dụng cái máy thái chuối băm chuối băm cỏ của bà con rất là nhiều thì hôm nay ờ, tôi làm video này thì ờ, xin giới thiệu đến quý bạn các mẫu máy hiện nay phổ biến của điện máy Cường Linh cung cấp trên thị trường cũng như là cập nhật cái phần giá bán để bà con có thể tham khảo bà con nào còn đang có nhu cầu mua chúng ta có thể tham khảo mẫu máy à, để chúng ta mua thì đây là cái dòng máy thái chuối à, đa năng thì bà con có thể kết hợp thêm cái chức năng băm cỏ nữa đấy thái chuối mịn làm thức ăn cho gà cho vịt cho lợn cho heo đấy thì à, máy thì à, nước sơn là sơn màu xanh rất là đẹp như này sơn là sơn vân búa tính điện đấy khung thép thì rất là dày đây bà con có thể nhìn thấy này hai ly khung thép rất là dày chắc chắn thì hiện nay trên thị trường thì à, dày thì ờ, nó chỉ có một ly hai thôi Đấy, nhưng bên chúng tôi làm hẳn hai ly cho bà con thế này thép bà con thì có thể nhìn thấy này, khung rất là dày chắc chắn thì với việc sử dụng khung thép dày chắc chắn này thì sẽ đảm bảo cho bà con được cái độ bền sử dụng nó sẽ lâu hơn đấy đảm bảo cho bà con dùng nó sẽ bền à, máy thì nó sẽ có hai cái khóa đai một cái ở bên trên này và một cái ở bên hông đấy, chúng ta mở hai khóa đai này ra đấy, mở cái nắp ra bên trong là hệ thống lưỡi dao của máy máy thì ờ, sử dụng hệ thống một lưỡi dao này hai cánh như này và cái cánh của nó thì nó sẽ có độ chếch độ chèo rất là nhỏ để lúc ờ, nó quay với tốc độ nhanh thì nó sẽ bong cái chuối cái cỏ chúng ta ra, ra, ra rất là nhuyễn đấy lưỡi dao là lưỡi thép rất là tốt rất là sắc bén ở đây đấy bao đấy đấy dao hai cánh và bên trong thì cũng được sơn phun hoàn toàn rất là kỹ ở đây đấy chỗ này cũng được full hoàn toàn không bỏ sót chỗ nào cả thì ờ, như bà con đã biết thì nếu mà trường hợp băm chuối thì ờ, cái ờ, mủ chuối mét chuối đấy nó có tính axit rất là cao rất là dễ gây rỉ sét nên với việc là phun đều này này để đảm bảo được cái độ bền nó lâu hơn cũng như là không thép dày thì đảm bảo cho ta sử dụng được cái không cái máy nó dày nó lâu hơn <coughs> đấy dao đấy à, và đây, có hai khóa đây để đảm bảo chắc chắn cho cái cho cho cái máy của chúng ta chân máy thì hoàn toàn bằng thép V như đây đấy chân máy thì hoàn toàn bằng thép V các khung thép hàn lại với nhau và ở các chân thì nó có các ờ, đĩa tròn như này để ờ, thứ nhất là tăng cái độ tiếp xúc của cái khung và cái nền đảm bảo cho máy nó chắc chắn không bị trà trượt trong lúc uh, vận hành cũng như đục sẵn lỗ này thì bà con có nhu cầu bắt vít xuống đất xuống nền thì chúng ta có thể bắt vít trực tiếp luôn đấy à, khung đằng sau của máy đây đằng sau của máy thì là những hòa bằng các thanh sáp về hàn lại với nhau và có đục lỗ sẵn để chúng ta có thể lắp motor này thì à, bên à, không điện máy cường linh thì làm thì à, đặc biệt chút là chúng ta có thể lắp được cả động cơ xăng ví dụ như máy này chẳng hạn là lắp động cơ xăng hoặc là motor điện đấy thì ừ, với motor điện chúng ta sẽ dùng hai cái rãnh này một hai đây còn nếu động cơ xăng thì chúng ta sẽ dùng cái rãnh hai cái rãnh bên ngoài này nữa đấy, để chúng ta trên một khung chúng ta có thể lắp đa năng à, nhiều thiết bị đấy à, còn đây là lưỡi dao của máy đây, lưỡi dao của máy thì như này Đấy, đây là lưỡi dao của máy thì nó sẽ có hai cánh hai bên có cái độ chéo này Đấy. và có cái ốc trục ở giữa để uh, bắt vào cái ờ, rãnh của cái motor đảm bảo cho không bị trầy trượt à, đằng sau của cái dao thì nó sẽ có một cái thanh thép như này Đấy, hàn hai bên hai thanh để đảm bảo cái độ cứng cho dao cũng như là tăng cái tăng tăng cái lực chém để tăng cái lực chém nó nặng nó đầm hơn cái lực chém của nó sẽ lớn hơn để đảm bảo cho là chém cái chuối cái cỏ chúng nó sẽ nhuyễn nó sẽ sắc hơn bén hơn thì à, đây hiện tại à, thì chúng tôi ba đang có ba mẫu máy thái chuối à, thứ nhất là máy thái chuối lắp motor một ký mốt này đấy máy lắp motor một ký mốt tương đương với 1,5 ngựa đấy motor đây đấy chạy điện một pha 220V thì uh, giá cả thì với một máy một kg một như này thì đang hiện tại đang có giá là 2 triệu đồng đấy thì giá là chưa bao gồm tiền cước vận chuyển thì nếu mà bà con ở xa thì có thể mất thêm khoảng 100 nghìn tiền cước nữa là hai triệu 1 là hàng có thể đến tay bà con luôn 2 triệu 100 nghìn cả cước vận chuyển dành cho cái máy thái mịn như này đấy còn uh, tiếp theo là cũng không và dao nó giống nhau nó chỉ khác với nhau với motor thôi thì nó sẽ có motor một ký rưỡi là có motor một nghìn rưỡi ờ, của toàn hưng đạo 2.900 vòng trên một phút đấy motor ra đầu à, thì với ờ, các thiết bị các động cơ motor bên điện máy cường linh thì khi bà con mua thì đều sẽ được bảo hành 12 tháng đấy trong thời gian bảo hành một năm nếu mà có cháy hỏng motor thì chúng ta sẽ được đổi mới phần motor trong vòng một năm đấy. còn nếu với bà con ở vùng sâu vùng xa nguồn điện nó chưa ổn định hoặc là bà con có nhu cầu mang ra trang trại à, ao hồ mà những nơi mà chúng ta chưa có điện thì chúng ta có sử cái máy động cơ xăng này đấy thì cái máy động cơ xăng này là sẽ sử dụng động cơ xoay dưới 200 đây động cơ dưới 200 thì à, động cơ này nó là chạy xăng riêng nhất riêng động cơ bốn thì à, cứ à, như kiểu cái xe máy của mình đấy đấy đổ nhớt một lần và chúng ta sẽ đổ xăng vào cái bình này và chúng ta sẽ sử dụng à, thì cái này thì công suất của nó là sáu ngựa rưỡi đấy sáu năm ngựa và sử dụng bằng giật nổ đấy cần ga của nó đây có rùa với là thỏ đây rùa thì nó là chậm còn thỏ là chạy nhanh đấy là chúng ta ga đây còn là giảm ga lại đấy, bên này thì có hệ thống ờ, khóa xăng và khóa gió như này gió và xăng à, công tắc đóng mở của máy thì ở đây đấy đấy là lắp động cơ xăng thì uh, giá bán thì là máy một ký mốt này thì là hai triệu rồi này đấy máy lắp motor một ký rưỡi thì đang có giá là 2 triệu 500 nghìn còn cái máy lắp động cơ xăng này thì đang có giá là 2 triệu 8 đấy, 2 triệu 8 2 triệu rưỡi và 2 triệu tròn trường hợp bà con chúng ta có động cơ hoặc motor ở nhà rồi thì chúng ta có thể mua không không thì không không thì nó sẽ như thế này đấy đây là cái không không của máy thì không không của máy thì uh, đầy đủ khung là gồm một phần khung và một phần dao đấy thì về bà con chỉ cần lắp motor hoặc là động cơ của mình vào nữa là chúng ta có thể sử dụng được luôn đấy thì với một cái khung này thì hiện tại bên chúng tôi đang phân phối với giá là 1 triệu 200 nghìn đấy đầy đủ khung và dao bà con ờ, có ờ, phần động cơ cơ motor nhà thì về chúng ta có thể lắp vào thì sau đây tôi sẽ tiến hành ờ, cắm điện thử máy cho bà con cùng xem đây là cái máy motor 191 này đây là cái máy motor một kg mốt máy ờ, sử dụng điện thoại cao quay rất là nhanh nhưng mà qua cái ờ, hệ thống camera điện thoại thì cảm giác nó quay chậm luôn nhưng thực tế nó đã quay rất là nhanh 2.900 vòng trên phút còn đây là motor một ký rưỡi này một tí rưỡi Đấy. quay rất là nhanh rất là nhanh ấy. nhưng mà nhìn qua điện thoại thì bà con cảm giác quay chậm thôi nhưng mà thực tế 2900 900 một phút nó quay rất là nhanh đấy thì à, quý và các bạn có nhu cầu mua máy thái chuối băm chuối băm cỏ ép cám viên vui lòng liên hệ đến máy cường linh địa chỉ số 36 đường phổ điển xã Tứ Hiệp huyện Anh Chị Hà Nội